theo mà tôi sẽ thử cho các bạn xem đó, đó là các tính năng khóa ga khi mà nước cạn nồi thì ở đây tôi sẽ sử dụng là hai miếng sắt này để mà thay thế cho hai đáy nồi đây thì ở uh, quay cảm biến này á nó sẽ chịu cái nhiệt độ lên đến là 250 độ thôi thì bếp nó sẽ tự động khóa ra lại thì cái nhiệt độ yêu cầu bên dưới đáy nồi chúng ta là nó phải đạt mức là trên 300 độ thì bếp nó mới tự động khóa ra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 có một số là pin tốt hơn như là Panasonic, Toshiba và pin Maxell đây thời hạn sử dụng có thể lên đến từ 30 cho đến 40 ngày nhưng những cái loại pin này khi mà các bạn sử dụng sẽ biết bao nhiêu đó nó sẽ giúp hành kém nên là các bạn không có nên sử dụng thì cả hai đứa của tôi vừa đã giảm nhỏ hơn gửi lại đây vì nó đã đạt đến nhiệt độ cao giữ bên trái của tôi đây đây là hai trăm tám đây phía phải của tôi hai trăm ờ, rưỡi đây thì nó sẽ tùy vào cái vị trí của quay cảm biến á nó tiếp xúc với đáy nồi và nó sẽ cho cái nhiệt độ khác nhau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 còn để mà có thể nhận biết á, khi nào pin yếu á, các bạn có thể quan sát đèn hiển thị đây trên bếp đây khi mà các bạn đang sử dụng á, mà thấy đèn hiển thị đã chết ánh sáng đỏ thì có nghĩa là pin đã yếu rồi lúc đó các bạn cũng nên cắm sạc vào chỉnh chỉnh luôn ha cái tay gà bắt buộc nè biết nướng mình đây bếp bên phải chúng ta khóa ra sau tính năng nước cạn nồi đây cả hai bếp đều đã khóa ra đây công tắc thì vẫn mở bình thường thì còn một cách nữa để các bạn có thể nhận biết khi mà pin nó yếu đó, là các bạn có thể chú ý nghe vào cái gì đánh lửa của bếp đây đây khi mà các bạn nghe cái gì đánh lửa nó chậm mà nhỏ dần lại thì cũng có nghĩa là pin nó yếu rồi lúc đó các bạn cũng nên cắm sạc vào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 thì để lắp vào á các bạn sẽ được một cái lò xo này đây các bạn sẽ móc một cái lò xo này vào phía trên là cực dương để dấu cộng viên pin nó sẽ có những cái lỗ nhỏ như thế này các bạn sẽ móc cái lò xo này vào đây để chúng ta cố định cái lò xo lại như thế này để khi mà cho vào sử dụng nó sẽ không xảy ra cái trường hợp nó sẽ bị bung ra đây, sử dụng đi sạc hoặc là bình thường ở bên không biết thì tôi sẽ làm sẵn một cái đầu chờ đây để cho các bạn có thể cắm một cắm sạc vào ở đây là tính năng rang xào đồ khô các bạn sẽ ấn vào giữ khoảng từ 3 đến 5 giây thôi đây khi đèn sáng đỏ như thế này được thì ở điều kiện bình thường như bạn tôi nói là qua cảm biến này nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thôi thì bếp sẽ tự động khói ra nên khi mà các bạn rang xào cũng ăn từng từng độ cao á thì các bạn sẽ kích hoạt tính năng này lên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 tiếp theo là đi bộ điện đây nút đoạn thời gian thì các bạn lưu ý một điều á khi mà sử dụng một cái hàng giờ này á, thì các bạn phải để học pin nhà trống các bạn phải lấy pin ra bên ngoài hết vì nếu như mà các bạn sử dụng một cái hàng giờ á, mà vẫn pin ra học pin đây thì khi mà hết thời gian ổ cắm thì biết cái bộ sẽ hoạt động bình thường vì là nó vẫn còn cái nguồn điện được tiếp vào bên trong bếp nên là các bạn hãy cân nhắc lưu ý điều này khi mà các bạn sử dụng ổ cắm hàng giờ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 và hãy chia sẻ với bạn bè người thân mình cùng xem xin cảm ơn các bạn đây bếp đã tự động khóa ra sau cái thời gian hẹn giờ cho ổ cắm đây